gió mang mắt ngoài sông tiếng em về nơi bên mới em bước đi theo chồng mà hay đâu một trời bão giông đời em như đám lung bên và trôi theo con nước xuôi dòng biết khi nào sẽ yên phận biết nơi đâu bến đục bến mang mối tình xê thế nương về nơi đất khách bao trái ngang ân tình làm tàn quang một thời sắc xuân